对对对。 sừng cương thường lại thêm ba thanh tu đoan đoan đi sang thay là một sinh ra hình dùng cái nhãn sắc ra tựa à má phấn phấn bôi son cửa rừng ba mươi sáu đồng uy bà ra thu phục cầm cẩm khi vui là vui tình Ngự miếu dòng ờ, sớm, khi sang thuận hóa quảng nam ra vào, tú tiêu sao bầu rồi cảnh phật phép thần thông màu nhiệm hàn phụ đồng thuyết tính thôi đồng thiệp ma đứng thăm quê trừ ta chữa bệnh bệnh tức tức thì ta không không tâm lại mời sơn sang lên lục lục bộ vâng lệnh làng đừng chớ mà nghỉ nơi tình tình còn ọc éo dòng trời ý lời eo mì đã chút mì mặc kệ mì thuốc đá ai thuộc mà đền thờ gần xuống gần khe ý à đền thờ gần suối gần khe sông lâm bát trà khê cát lầm tang bồng tình ngố tang bồng tang tang bồng tình bồng tám dạo chơi xì ra xin số bè tang tình và hoa anh long tinh hàng tàu lập anh yến xả lê lại mạng đuổi tuổi xanh quai vết màu hồng nghe đùng đùng đình đàn vũ âm tan tính tình ta buồn dương You. xây hồ ba bể mười hai cửa làng rực rực về quê rừng rừng làng rừng rừng xúc xúc rừng rừng bạch mai rừng rừng xúc xúc rừng rừng thông thông ý à uốn uốn lượn khúc khúc rồng bốn bề điệp điệp điệp minh trùng trùng trùng nhập nhập nhiêu Só no farming